nằm gần với siêu thị Copmart Đồng Phú à, gần với uh, à, siêu thị Eon và cũng là một lót nằm trên mặt tiền đường DT741 này và như các nhà thấy hiện tại đường DT741 là một trong những con đường có kết nối giao thông từ Bình Dương đi xuống tới Bình Phước và Đồng Xoài nha các nhà đó, à, và hướng này gọi là hướng vừa Đồng Xoài vậy thì lô đất của chúng ta mà ngày hôm nay muốn à, review cách siêu thị có mắt dưới tầm khoảng là 500m thôi nha cách siêu thị có mấy chỉ còn 500 mét thôi nha cả nhà và đây chính là lô đất à đây chính là lô đất cả nhà lô đất đang nằm ngay vị trí này đây và tới vị trí này tới vị trí cái này đây cả nhà thấy ạ à. là 5 mét nha sau 30 sau 30 nha ngang năm sau 30 có 100 mét thổ cư giá bán là 2 tỷ 500 triệu thì có 2 tỷ 500 triệu thôi nha cả nhà và lô đất này là một trong những lô đất có vị trí chiến lược nằm rất là gần với những tuyến đường số 4 và số 3 của khu công nghiệp Vincomex Đồng Phú gần với siêu thị Comex gần với trung tâm hành chính huyện Đồng Phú là một trong những cái con đường huyết mạch nối từ Bình Dương đi lên tới Bình Phước như vậy thì sao ạ thì khi mà cái nhà mua lô đất này thì khi à, đến khi mà Vincomex nó hình thành cũng như là à, những cái khu này nó phát triển bao gồm có là trung tâm thương mại siêu thị rồi ờ, điện máy xanh bách hóa xanh hay là chợ ở trong này ở phía dưới này thì cũng có chợ nha cả nhà thì lúc này cái lô đất này của chúng ta sẽ tăng giá trị gấp 2 hoặc gấp 3 lần nha cả nhà cái này gấp 2 hoặc là gấp 3 như vậy thì ờ, cả nhà mà muốn mua lô đất này thì hãy liên hệ mình trên số điện thoại 0932 332 894 để mình cung cấp thêm thông tin cũng như là mình gửi số cho cả nhà còn bây giờ cả nhà hãy đi theo cho mình một vòng ở khu vực này để chúng ta tìm hiểu cũng như là những kết nối giao thông ở khu vực này nha các nhà rồi cả nhà hãy theo chân mình đi ạ à.